này trong giới cờ bạc đã sôi nổi một thời gian thần cờ bạc đại hiệp cờ bạc thánh cờ bạc họ đã lần lượt rút lui khỏi giang hồ nhất là thánh cờ bạc người đã có công lực rất đặc biệt sau khi trở thành đệ nhất thế giới vua cờ bạc thì đã bị tâm biệt tích cờ bạc của thế giới kỳ 2 sắp được bắt đầu Các người nổi tiếng trong giới cờ bạc đã bí mật chuẩn bị Để chờ ngài cùng tranh tài với nhau Tất cả mọi người ai cũng muốn dành cho được chức vua cờ bạc Các nước tham gia cuộc tranh tài này gồm có Nhật Bổn, Quỷ Hoa Điền Thái Lan là Hào Cơ Pachio từ Ý Đại Lợi Thison từ Hoa Kỳ Pachipu từ Ấn Độ Ulitato từ Phi Châu Trong số người này có một người xuất sắc nhất là tay cờ bạc Lôi Thái, đại diện cho bên Macau. Người này lòng dạ rất hung hăng và độc ác và cũng là người nổi tiếng trong lãnh vực cờ bạc. Tất cả các cao thủ của các nước đều muốn chiến đấu với anh ta. Và nhất là người Nhật Bổn Quỷ Hoa Điền rất nóng lòng muốn chiến đấu với Lôi Thái. Dạ thưa ông Quỷ Hoa Điền, cái tên Lôi Thái người Ma Cao đã phái đại diện tới đây Quỷ qua điền ta đã có hẹn với nó Ta muốn gia đình của nó đều bị chết sớm Người đại diện đâu Tôi đã đến rồi Hả? Là thằng con nít Đúng vậy Tại vì đại sư huynh của tôi nói ông chưa có đủ khả năng để đấu với ông ta Nên kêu tôi đến đây để thử ông đó Coi có đủ điểm hay không Đi Tao ừ. Tao cho mày biết Tao tuyệt đối không đánh bài với con nít đâu Đúng vậy Sư huynh tôi nói Con nít không được đánh bài Nhưng mà có thể chơi đánh tay đó ấy da Thì là tức chết tao đi à Sao hả Lương cả tôi cũng không thắng được Sao có đứa tư cách đi gặp sư huynh của tôi Hả Tôi không thắng được mày sao Sư phụ của mày có dạy mày chiêu này hay không Không có Cái trò dở ồm này làm sao để cho người ta thấy chứ Mày có bản lãnh gì đi Lúc nào ông cũng chơi bài Thì cái gì kêu là rắn ông có biết không hả Thì gọi là mười bộ đàm chả Sai ừ. à, Hey, hãy coi đây gọi là rắn Giết chết thằng nhóc con đó trở về trung điểm sao chứ Chị à em không sao Như mày muốn thắng được tao hả? <laughs> Đặng Thiên Huynh Ngoan Thiệt là giỏi Anh thấy Cuộc thi đua vô cờ bạc thế giới chưa bắt đầu Mà đã có người muốn trở thành đối thủ của anh Tới lúc thi đua Thì họ sẽ hâm hại tới anh Anh biết Không có ai có thể biết được công lực thực sự của anh đâu Em thì không hiểu Tại sao lại nghĩ như vậy Anh không muốn em phải lo lắng anh sẽ chuẩn bị một tên thánh cờ bạc mới Để phân tán sự chú ý của mọi người Làm sao có thể kiếm được tên thánh cờ bạc Ê, thằng Đạt điện về tới rồi có phát quà nữa Quà, có quà hả? Vậy thì mau chân chút nha, nhanh chân chốt, nhanh chân chốt, đi mau, đi mau, đi mau Nhanh chân chốt, nhanh chân chốt Đừng có chèn lớn Đúng vậy Các vị hương thân phụ lão Hôm nay tiểu đệ về quê á Là tại vì biết được trong thôn này Mọi người ai ai cũng có ít hoặc nhiều về công lực đặc biệt cho nên tôi muốn tìm vài người của Tài à Để dẫn mấy người đó qua Hồng Kông Để làm cho quê nhà ta Được gian danh và vinh quang cho tổ tiên <laughs> Nếu quý vị nào có bản lãnh thật sự Thì phía sau này có nhiều món quà Hãy chọn món nào mình thích đi Ờ tôi lấy từ từ từ từ à, các chị à từ từ từ từ em nào cũng có phần em nào cũng có phần đừng có giành nè tránh ra Chào buổi sáng Hả? Hội tan rồi hả? Còn phát quà nữa không? Ờ, tự mình lấy quà đây Ờ, cảm ơn Ờ, không có Ờ, như vậy thì không hơn cho mày rồi Ờ, xin lỗi tôi đã làm phiền Quay, đợi chốc Gì? Ờ, <laughs> mày có biết à, à, trà lá bài không? Ờ, không biết Mày có thể nhìn xuyên con súng sắt không? Không được ừ, Sao mày vô dụng quá vậy Phải ai cũng nói tôi vậy mà À, à Gì ừ, Thật là không có lý nào Trong làng này à, ít nhiều gì ai cũng phải biết ít công lực đặc biệt Mày biết cái gì hả ừ, Tôi có thể làm cho con gà đẻ được 10 lần trứng đó 10 lần à, Vậy thì mày hãy làm giấy bạc này à, trở thành 10 lần đi 10 lần Ờ à. 10 lần 10 lần Nè à. Ờ được thiệt hả Phải Uầy Uầy Mày có thể làm lớn được 10 lần được à Giàu to rồi à, à, Tao quyết định phải dẫn mày đi Hồng Kông Để giáo dục tuổi trẻ của chúng mình à, Mình giúp cho thời đại cũ à, có được không hả Thì ông nói láo thôi Trong lòng của ông đâu có nghĩ như vậy Ờ trong lòng của tao nghĩ gì sao mày biết được Sao lại không biết Trong lòng của ông nghĩ là dẫn tôi về Hồng Kông biến căn nhà của ông lớn hơn chút biến hột xoàn của ông lớn hơn biến đàn bà của ông lớn hơn biến cái trứng của ông lớn hơn chút nữa có phải không hả à, đúng vậy đúng vậy à, nói gì nữa trong lòng của tao nghĩ gì thì mày cũng biết hết phải không ừ, thì ông đụng tôi đó tôi hiểu được hết hả ờ, à, bây giờ tao đang nghĩ gì ông muốn tôi biến hộp đậu phộng của ông bự bằng trái dừa có phải không à đúng vậy đúng vậy <laughs> bự gấp 20 lần cũng được mà ờ à, khoan đã khoan đã cái gì tờ giấy nghèo của tao đâu rồi ừ, thì ở đây nè tại sao biến thành vậy tại vì sau khi biến nó lớn ra thì nó sẽ bị mục nát tôi biến hộp đậu của ông ờ, nha khoan đã khoan đã khoan khoan khoan biến khoan biến khoan khoan khoan này nhóc con thôi đừng có giỡn nữa tao quyết định đem mày về hồng kông bảo đảm sẽ làm cho mày giàu có lúc nào cũng có gái bên cạnh à đi đi không được đâu sư phụ à tôi sợ má của tôi là bằng ngu không cho tôi đi đâu tao quậy với má mày thiệt hả để tao nói với bà nè má của tôi vì luyện công cho nên bị tẩu quả nhập ma tính tình của bà hơi kỳ quái một chút lát nữa bà có làm những điều gì kỳ quái thì ông hãy bỏ qua nha nếu không thì bà không có cho tôi đi đâu ông hiểu chứ Ê, yên tâm đi cháu ơi Tao có tài dụ dỗ phụ nữ đó Ê da, chuyện gì vậy? À, bà chị, lâu quá mới gặp Nhận ra rồi À nè, đã tới chơi á Thì dùng bữa cơm rồi hẳn đi À, tốt quá à, Tôi đã nấu canh, múc cho một chén nha <laughs> tốt quá nè nè canh tới rồi còn nóng uống đi ờ gì vậy ngó sèn nấu với đầu cá mặn đầu cá mặn đúng ờ à, lát nữa tôi uống để tôi đi nấu những món ăn khác nha ờ được được được nè thấy chưa hả má của tôi hơi kỳ lạ chút đó kỳ quái hay là điên đó mày ờ, làm người phải có chút lòng nhân đạo mà nói thiệt như vậy không có tốt đâu cứ cho mình là người bình thường đi hả như vậy sẽ không khiến cho người ta bị mắc ối mà có phải không à, à, à, ờ, ờ, Chị làm gì đó đây Là con mèo đó Hả con mèo à, Phải ăn phải ăn đó à, Làm sao mà tôi ăn hết Thêm con nữa à, à Thôi khỏi <laughs> à, à, Đúng rồi đúng rồi muốn ăn cơm tay cầm không À cơm tay cầm thì đỡ hơn chút À đúng rồi, bên cạnh nhà con Liên á vừa mới thành xong đó Hay là để cho tôi làm một nồi canh cho năng nha Thôi khỏi, thôi khỏi à, <laughs> à Chị à, thật ra lần này tôi về đây thời gian gấp quá Tôi muốn nói với chị là để tôi dẫn thằng Cát đi Hồng Kông đó Ê, Cát à, đi đi Ê, nè, nè, nè, nè, nè Chú Đạt, tôi chỉ có một đứa con trai này thôi Bây giờ chú dẫn nó đi Hồng Kông, ở nhà không có đứa con trai không được đâu à, Chị yên tâm đi, lần này tôi dẫn nó đi Hồng Kông kiếm được nhiều tiền, tôi dẫn nó về liền à Tới lúc đó tổ tiền nhà Hồ Cát sẽ được vinh quang mà Nè, tôi đâu phải Hồ Cát Nếu mà không phải Hồ Cát, sao kêu mày thằng Cát Tôi Hồ Cát God bless you đó God bless you Cái tên này ai đặt cho mày vậy Ờ à, lúc tụi xanh nó ra khó quá ờ, Thì đúng lúc đó có ông cha đã giúp tôi đỡ đẻ nó đó Khi nó vừa sinh ra đời ông ta thấy nó thì bèn nói ờ, God bless you Nói xong thì bỏ đi à, Chú Đạt à tên của nó có hay hay không hả Hay Ông cha đó thật là phúc hậu đó Con à khi ra ngoài không quen biết với ai Trong người hãy mang theo chút đỉnh tiền hả Nè Đây là số tiền mà má dành dụm được Con hãy giữ trong người nha Hả cầm đi Má à Má hãy cất lại đi Mình con đâu có xài bao nhiêu chứ Ê má đã già rồi Không cần phải xài số tiền nhiều vậy đâu Con hãy cất đi Giữ từ từ xài nha hả Ừ vậy thì con cất À chú Đạt à Ờ sao hả Người quen á nhưng mà lễ vật không quen Chú dẫn thằng Cát ra đi Ít nhất chú cũng phải để lại chút đỉnh tiền mới đúng chứ Ồ à, <laughs> cái đó phải mà À đúng vậy Nè bà chị Ờ đây là ba chục ngàn Mỹ Kim à, Chị lấy xài đỡ đi nha ừ, Tiền không thể lộ liễu vậy đâu ừ, Cất kỹ đi nha Nè nè Chú nghĩ tôi là khùng hả Cái này là giấy vệ sinh Đâu phải là tiền chứ ừ, Còn cái này Cái này mới phải nè Cái này mới đúng Ờ lần này tôi không có mang theo tiền này Chị dùng thứ này trước đi nha Ê sợi này sợi này mới đúng Ừ, xài đỡ trước đi ừ, Sao chị ngang vậy Ê không quá đáng đâu Hay là tôi cho chú hai con ngựa Để chú cởi ra phố nha À vậy cũng được Chú Đạt Thằng cát của tôi học màu biết lắm đó Thấy là hiểu liền ừ. Điều quan trọng nhất là dạy thêm cho nó à. Má à Má bảo trọng nha Con ngoan ngoãn hả Dạ Điều cần nhất là phải nhớ đem con dâu về cho má <laughs> Lên đường Dạ yeah, dạ. yeah yeah. Chà, chà. Ngựa của mày sao lại hơn ngựa của tao vậy Ngựa của tôi là người tốt nhất trong đám mà Yeah dạ dạ Chạy lẹ lên, không thôi tao tiêu diệt mày bây giờ Ê, chú bà, đây là Hồng Kông hả? À, đúng vậy Ờ, chú à, có chuyện gì vậy? Bị sai sống, ừ, tất cả đều do mày mà ra đó Nếu không phải thì tao đâu có bị sai sống như vậy chứ Thiệt tình à Tôi có thuốc sai sống nè vậy sao nói sớm chốt cha này thiệt à chuyện gì đây? nó cần qua ừ, để tôi giúp chú hả à? sao được vậy chuyện gì nè à, thằng nhóc này à thật ra mày biết rất nhiều công lực đó à, vậy mà nhất định nói là không biết để đổi lá bài à, thiệt tình không biết có thời gian à, tao sẽ dẫn mày đi coi tình thế của hồng kông nhưng có điều cấm kỵ à, phải nhớ từ nay về sau mày phải kêu tao bằng chú á nhưng trước mặt của tao đừng bao giờ kêu chữ ba không thể kêu chữ ba em Ừ, ừ, tôi hiểu rồi, chú ba ừ, Đây là công phu gì vậy? Thiệu làm nhất chân chảy ừ, Chú ba, ở đây có cái lỗ nè Đúng vậy, kinh khủng chưa? Wow, trong đó có đình đó, chú thấy sao hả? Hả? À, ba Lớn thôi còn nằm dạ Đứng dậy đi Wow, chỗ này bự quá ha Ở đây là đâu vậy Chỗ nào vậy hả Ở đây là tòa án của Hồng Kông đó Khi nào mà giàu có thì trong đó sẽ để dịch chỗ cho mày đó Ờ dễ vậy sao Ờ thì rất dễ dàng Tự mày à, biết tìm lấy là được rồi Ờ, à, à, ờ chú đang nhảy hả Không phải Sao chú giật giật vậy Tại vì cái máy này nè Wow nó biết dùng ha phải cái này là máy nhắn tin đó bây giờ hồng kông các đứa tiểu học cũng đều mang theo nó cho mày mang đó sao nó hết rung rồi tắt rồi lấy gì rung ờ wow, sao giống tượng đá cầu nhân duyên dưới quê quá vậy ồ oh, đúng rồi tôi đã có nói với má tôi khi mà tôi tới hồng kông thấy đá nhân duyên hả thì tôi sẽ cầu nguyện chú à mình qua bến lại đi mau lên mau lên đi mau lên đi mà chú ba à, ờ, xấu thì không linh cái tốt thì hãy linh thiên, mong tượng đá nhân duyên phù hộ cho tôi cho thằng cát này gặp được một người vợ tốt dẫn về quê gặp má của tôi kết hôn và sanh con còn nữa còn nữa tôi muốn cái chân thì là lớn à không phải không phải cái mũi thiệt là dài không được không được được cái eo bự chút bất cứ cái gì mà người đàn bà làm được thì tôi chịu hết à, cảm ơn cảm ơn nha cảm ơn cục đá nhân duyên cảm ơn cục đá nhân duyên phù hộ cho tôi cảm ơn cục đá nhân duyên cảm ơn cục đá nhân duyên à hả Wow, sao mà lẹ quá vậy Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy sự thật rồi Ôi dồi Ờ, ờ, đang nhìn tôi đó Có phải đang chờ tôi hay không Tuyệt là mê ly ha Mình đi Anh đã đi đâu Đồ của Hào Cơ Anh đã lấy đồ của hắn Lên xe đi Ê, ê, ê, ê, ê đợi chút Rõ ràng là có nhìn tôi mà Ê Wow. Ờ. Ôi. Ê Quay, mày làm gì vậy? Đừng có chê mà, đừng có phá hủy hạnh phúc của tôi, tránh ra đi Ơi à, cái ông mắc dịch này phá hạnh phúc của tôi, bậy thiệt Mày đừng có nằm mơ Thôi đi Để chú dẫn mày đi ăn tô chè à, à, Ông muốn dùng tô chè để đổi lấy hạnh phúc của tôi hả Không đi Bây giờ mày có đi ăn không Ba tôi có chịu không Con khỉ ừ. Con khỉ thất đồng tứ thất đồng đánh mau lên người anh em ông là người thật thà tôi sẽ đánh cho ông ăn có phải thiệt không ngày hôm nay nhất định phải thắng năm mười ngàn nếu không thì ông già đang nằm ở nhà thương chắc phải chết quá tôi không thể thua được phải đánh tứ thất sắc đó à. Hỉ Tay của bà sao lạnh quá vậy Có phải đang hồi hộp hay không Tốt nhất nên đánh tứ thức dạng Thằng con hiện giờ đang cần đến ít nhất là 50 ngàn để trị chứng bệnh tim của nó Tôi không thể nào thua được đâu thắng thằng bán cá 50 ngàn Thắng cô bảy năm chục ngàn à, Tất cả là một trăm ngàn à, <laughs> Đánh bài đi người đại bài à, Không phải trạm trưởng Ờ hết giận bây giờ tôi tới thắng rồi hey, à, mừng ba ờ à, à, có thiệt không thức dạng một lấy ra đánh nữa xong đến thức động để tao ăn tôi muốn đánh gì kệ tôi chứ thất cúc nè tôi tới bây giờ đại tam nguyên tôi đại tướng hỷ nè bây giờ thập tam yêu chung tiền chung tiền đông ha là của tôi đó Chú à làm sao đây Bây giờ đã hết tiền rồi Làm sao đánh nữa Đáng đời mày Đánh tầm bậy không à Để tụi nó ăn hết Tao thì không sao Thôi chút đỉnh thôi Còn trận cuối cùng Đồng trúc dạng Lại thua nữa Nhất đồng Khoan đã Toàn nhất đồng Tới Tới Không phải tới thường Mà là tới quan đó Lá bài không có rác gì hết Vì sao Vậy là anh thắng rồi Trả tiền đi yeah! Dạ. Quê, Đạt Đen Anh làm gì vậy Không sao đâu, lúc ông mệt cứ để ngủ điên chút sẽ hết ngay mà ai ai ai ai ai ai Ê chú à, bị bệnh hả? Phải rồi, mỗi lần cờ bạc thì chú bị bệnh mà Mỗi lần bị thua là chú mất mạng đó Đâu có phải, mình thì còn trẻ mà Mình phải có đầy đủ tinh thần Để đương đầu với cuộc sống chứ sao chú nói vậy Ờ, có người kiếm chú kìa Ờ, ai vậy? À, anh Đông à, Anh Đông <laughs> Ờ, à, sao anh có chìa khóa của nhà tôi vậy? Để khỏi mắc công bấm chuông nhà mày Tao làm chìa khóa đó có được không? Ờ, à, được, anh Đông muốn là được mà Số tiền mày thiếu tao, chừng nào mới trả đi à, Anh Đông à, gần đây tôi bị bệnh nặng quá Vậy mà anh không thông cảm cho một người già mấy chục tuổi như tôi hay sao chứ Nếu như mày đã bệnh sắp chết rồi á Tại sao không cho trái tim và lá phổi của mày cho tao luôn đi Ờ, à, không phải như vậy đâu anh đông à anh đông à ngũ tạng lục phủ của tôi á nó hư hết rồi nếu như anh lấy cũng không làm gì được đâu chú ở đây thịnh hành đem bộ phận trong người của mình ra bán hả tôi nghĩ lại dưới quê mới làm vậy thôi cháu của mày đó hả người anh em này chưa biết quý danh wow rắn chắc quá ha phải chắc lắm lấy luôn bộ đồ lòng nó trả nợ đi à, không phải không phải à, nó chỉ đem đồ ăn tới mà thôi à nó không phải là cháu của tôi đâu à thằng nhỏ đem xong rồi đi đi à, đi đi mắt của chú sao vậy bộ bị vô cát hả à, trời ơi mày đi lẹ đi đi đi để chết thổi giùm nha không được đi giữ nó lại à, chạy chạy chạy chạy chạy đi bỏ lại bỏ tránh ra chú à sao họ đuổi theo mình vậy thì là mấy thằng cho dài lãi cào đó biết trước vậy chứ lên lò hai học phong phu đánh cho họ trận rồi con thì cũng đã đẩy rồi cháu học mau lắm chạy là hay nhất hay để cháu học lái xe nha chạy ra đường đi mau lên quay quay quay quay quậy cháu à tao cho lên xe mà à, à, trời ơi, à, trời ơi. chết đi chết đi đâu có mua không thèm Ờ cháu à thằng nào đánh chú à thẻ nhớ thằng đó nha Chú nhìn lại sau lưng thì biết liền Chạy mau đi Ờ, ai chơi kỳ cục vậy Sao lại chặn đường đây chứ Là tao đó Tao chặn cửa lưới lại cho tao bay hết chạy Để tao đánh chết mẹ tụi bay Ờ anh Đông à anh là đại nhân hay đại lượng đi nha Nếu mà anh muốn móc ruột à thì móc ruột tôi đi Đừng có móc ruột nó nha Nó chỉ là thằng con nít thôi Con nít Con nít hả có phải bây giờ anh không nể mặt tôi không để con mẹ mày Ai à Chú à Trên đầu của chú có máu chảy ra kìa à, à Coi thử coi nó vừa mới hết mà Bây giờ lại chảy nữa hả ừ, Sao hên vậy à, Nó kiếm nó kìa Chạy đi à, à, à, Mẹ kiếm tao quăng mày qua bên kia à, ờ, Ủa à, à, à, Cháu à Cái gì à, Sao mày qua bên đó được vậy Cháu có công lực đặc biệt sao mà không dẫn chú qua theo không được mình cháu thôi vậy mà chú không được à bóng ngủ tạ nó ra dạ ờ cháu à chú à ráng chịu chút nha cháu về cứu chú liền ráng chịu chút nha có sách nào dạy người ta đánh lộn không hả có là quyển này hả xà châu hmm. to the complex coi nè Ừ. Chú à đừng có sợ Cháu đã học cách đánh lộn rồi đừng có sợ hả ừ, Cuốn sách này lợi hại ghê lắm Phải kêu mấy người cha mẹ mua quyển sách này để trong nhà nha Như vậy sẽ có lợi mà Ờ mày là ai vậy Không nhận ra tôi Ờ tao sợ lắm đừng đánh tao nữa tao mất trí rồi Cái gì mất trí Mày tưởng ở đây là tòa án sao Đừng đánh đầu tôi nữa Băng bó cái đầu đi Ông là gì Ma đồng Không ngờ mặc bộ đồ thì lại xấu quá ừ, Thế ghê Cuồng cua à. Chạy Ê Sao chú giống ma đồng quá vậy Ma đồng cái gì Ờ không có gì Ê Mày giả bộ chết hả ờ, ờ, ờ, Đừng đánh tôi nữa Cùng lắm tôi không đòi tiền của ông nữa đâu không được Tao muốn mày phải bồi thường cái tổn hại thân thể của tao 200 ngàn Tôi không nắm được quyền hành gì hết Tôi dẫn ông đi gặp chị hai của tôi nha Đi thì đi Bộ chị hai của mày làm được tao cái gì hả Thôi à Tôi phải mua thêm nhiều cuốn hoặc quà để phòng thân Nói với chị hai mày Trăm trận trăm thắng Toàn cả Hồng Kông và luôn cả trận đấu ngựa xa điền mà người ta thường xưng là bất bại phi long đó là thanh cờ bạc đến rồi my name is god bless you chị hai à cứu em cắm miệng là mất bạc của ta còn chưa đủ hay sao anh là thánh cờ bạc hả không phải là tá tuần thân hay sao <laughs> cho nên nói à, lớp sống sao à, vô sống trước đánh vào một đời thánh cờ bạc lại đổi một đời thánh cờ bạc phải sao à, à, à. Tôi là Hào Cơ Thái là hoàng hậu cờ bạc hào cơ Cô với Quỳnh Trân Trân Trân Trân, Trân có bà con gì hay không à, à, à, Các gì Hôm nay tôi có chút chuyện riêng tư Cho nên phải tạm đóng cửa Thật là xin lỗi Ờ, ờ cái tới chơi dạ, nhau, dạ, dạ, đi đi đi đi Không biết là thằng Đông lúc nãy có làm gì mít lòng hai anh không Ai da, nói tới cái thằng đó thì là đáng chết à Lúc trước tôi có mượn tiền của nó chưa đủ 10 năm mà nó đã đòi nợ rồi à, Không trả thì nó lại đòi chém đòi giết Cô coi nha Còn nữa Chú cháu của tôi ở đi uống trà mà nó cũng không trả trả tiền nữa Có cái đẹp mà không biết nhường cho chúng tôi Cô thấy như vậy có phải là bị tội chết hay không vậy hả Không biết làm như thế nào hai vị mới tha cho thằng Đông Mày nói Nói càng chút nha Trừ phi Cô biểu diễn làm sao nuốt được con cái vàng đó Như vậy mới đã ừ, Mày đi chết đi Nói tầm bậy tầm bạ Tôi nói cho cô biết Trừ phi cô phải bồi thường sự tổn thương thân thể và thể diện của chú cháu tôi còn nữa Cô phải cho người đấm bóp chú cháu tôi <laughs> Nếu như vậy hãy coi ông có bản lĩnh gì Biến thân Bên này loa có cô nương tên là A A A Bản lĩnh của ông đó hả à. Để em đừng lộn xộn Ờ cháu à cháu phải dở sách ra ngồi đối phó đi Im đi Ờ Chú à Cuốn sách này không có dạy cách diệt súng Chỉ dạy chưa đựng được bao nhiêu Ây da da Anh tự xưng là thánh cờ bạc Thì nhất định anh phải ngon lành mới được chứ Ồ ờ, Nếu như anh có bản lãnh Và thắng được hào cơ tôi Thì tôi sẽ thả tụi anh Nhưng tôi thì sao Thì móc hết ngũ tạng của hai đứa bay ra Cắm miệng đi Có chừng tao móc lưỡi mày ra Vậy cũng muốn được cái gì Bây giờ chúng ta cá độ lớn nhỏ ai đó trúng thì người đó thắng Tôi nhất định lắc cho cô không thể đoán được bao nhiêu điểm Tao đoán được một điểm cũng không có Sao chưa biết Tại nó dính ở trong mặt tao nè Ờ ừ, Trả lời đi Còn hộp nữa đâu Ừ Wow Bao nhiêu điểm? 3, 4, 5 12 điểm tài Chờ đoán thêm lần nữa Nếu anh không chịu mở Thì tôi lên đạn Ây da, thì là lợi hại quá ha à, Lợi hại thiệt à, Chúc mừng, chúc mừng cô nha hey, Thì là chúc mừng cô đó ừ, Nói cho cô biết quà thưởng lần này là một cái CD của Thái Phong Hoa Rất là hay Hả? À, mình về nhà lấy cho người ta đi Chúng tôi nhanh lắm đợi chút nha Muốn chạy hả? Thế gì Xin lỗi nha, mắt của tôi không được tốt lắm Tôi có thể chịu đựng được Ờ, quên đem chìa khóa cửa rồi Lần sau lấy cho cô nha Hả? Mình ngồi xuống chơi tiếp đi Hả? Đặt Lớn hay nhỏ Cháu nhất định được có đợi tới cô ta mới nghĩ được nha Trong lòng cô ta nghĩ gì chứ Hãy nghĩ biện pháp khác đây Nếu một lần mà dùng hết công lực của tôi Thì cặp chân của tôi sẽ bị yếu đi Nếu không xong thì mạng cũng không còn đó Được Ấy Ba còn sáu hmm. Phận Anh nói cái gì? ba con sáu Hay lắm Tôi đã dùng kỹ thuật sáu quyệt làm tiếng động chỉ có một lần thôi Vậy mình cũng đoán ra được Khâm phục Cái gì? Bộ tưởng giả hả? Anh có kỹ thuật cờ bạc như vậy Tới lúc thi đua vô cờ bạc Thì chúng ta sẽ gặp lại nhau Mời Đi được rồi sao? Ừ, thì là phiền À, đây, đây, đây, đây, đây Ê, ờ Làm gì vậy cháu? Xỉu đó Không sao chứ cứu người cứu người đi cứu người là ai vậy bên này à, bên đâu? kia bên ờ. ờ. ờ. À, cả hồng kông đều đi hết rồi à mà mày à, còn muốn kiếm gì nữa chứ chớ cũng không biết không biết tiền sao kém phải rồi là nó là nó đó ngừng xe đi ngừng xe ờ à, là ở đây nè quay lại tao dây cái đồng hồ đâu quay quay à, à quay à, cháu à, à quay cháu à cháu à, à, à, à, à. Uầy, thì đây quá, hay quá, hay quá, hay quá, dính vô rồi, hay, hay thiệt. Chị à ừ? Em muốn mua kem Em bé muốn ăn gì Ba cái kem Anh thấy Ngày nào cũng trốn ở trong nhà Chỉ có ban đêm thì em mới chịu ra ngoài Anh đã cướp lấy hàng hóa của Hào Cơ Cô ta rất là hận anh Anh không thể nào mà không đề phòng của ta được Chỗ này chúng ta đã đến 3 đêm liên tiếp rồi Đêm sau có thể đến nữa Anh cũng cảm thấy đời sống giang hồ Đã làm cho con người phải lo âu hay sao Cầm chắc nha Không sống không võ Thì làm sao mà làm nên sự nghiệp Chỉ là lần này anh mà thắng được chiếc thánh cờ bạc Thì từ Hồng Kông Macau Thậm chí đến Hoa Kỳ và Úc Châu Tất cả các sòng bạc trên thế giới Nhất định sẽ tìm anh Anh đã hứa với em khi được chức vua cờ bạc thế giới này Thì cũng giống như thánh cờ bạc Ẩn nấu giang hồ Em đừng có khờ như vậy Tới lúc đó là lúc anh có thể kiếm được nhiều tiền Em là phu nhân của vua cờ bạc Thì rất là quay phong Em chỉ muốn sống một cuộc sống vui vẻ bình thản Chứ em không muốn tối nào cũng phải gặp cơn ác mộng Nói chuyện với em không có chút mùi gì nào cả Đã dạ thấy bạn gái của lôi thái là duyên phận rồi Thì giết duyên phận Rồi mới giết lôi thái Nhận được Ê, ê, cẩn thận nha cái thằng hề đó à, Chạy mau, chạy mau, chạy mau, chạy mau lên, chạy đi Làm ơn cho mượn chút đi yeah. Cháu à Thái Sơn vô ảnh cướp Chết cha mày đi ừ. Hey, em cũng chơi Ê, sao chịu bóng bóng của tôi đầu chứ anh Thế Nọ Xin lỗi nha đại ca tôi không biết là người của mình Xin lỗi Mày cút đi Được hoa đụng xe hả? Sao còn chưa bưng tôi xuống? Ờ Anh Thới Anh Thới Thơm quá ừ. Anh Thới Anh không sao chứ à, Ba người mình là anh em mà Đâu có thể nào nói chuyện vô lý chứ Có phải không? Tai nạn giao thông hả? Mày cút đi Gì chứ Tránh ra Đừng có đến gần nữa Tránh ra Con quỷ của nè Ai kêu tôi vậy Tôi bị lần nữa hả Anh Thới Anh có sao hay không Lần này không liên quan tôi đâu Để coi đá quần có bị rách hay không đi. Nhận ra tôi không hả Không biết mắc cỡ Ây sự hiểu lầm quá đậm đi Chị à, có người tới Rồi là thằng Minh Long Tụi nó bắn dữ quá, làm sao đây Em hãy đỡ cho anh ừ. Hả? anh chạy rồi hả? Để tôi giúp cô bắn tụi nó Vô dụng thôi, chỉ còn có một viên đạn Để tôi thử coi chừng tao bắn nè coi nè bắn My name is God bless you Anh đã biến khẩu súng Chị à là anh đã biến khẩu súng thành lớn đó Ờ thích thì lấy đi Ai à đã chết rồi rồi Ai à Hay lắm hay lắm hay lắm Anh Cô không nhận cho tôi hả nếu như không chơi bài Thì hãy tới nhà tôi chơi đi Để cùng nghiên cứu làm sao kiếm ra nhiều tiền Được, được Nhưng điều kiện của chúng tôi khó lắm đó tôi chắc gì anh là người có thể nói được chuyện đó Tôi là lôi thái mà sao không nói được vậy Ai có thể nói được chứ Ờ, à, lôi thái rất là khác tiếng đó Lôi thái là thánh cờ bạc ở Mà Cào đó Có nhiều tiền lắm nha người có điều gì Sư muội Người ta đã cứu mạng của em Thì mời người ta ăn một bữa cơm cũng không là quá đáng chứ Vậy là tôi mãn nguyện rồi nếu tính cờ bạc chiều nay mặt thì Gọi tôi là gác đi Ê Cẩn thận Hả thằng nhóc Nè anh không sao chứ Đừng có xin lỗi Đừng có đụng tôi Hãy tránh ra một chút là được rồi Ok Ê ông là tôi muốn nói với ông Ê hey, Đừng có nói với tôi là hãy cẩn thận nha <laughs> Tôi chỉ muốn nói với ông hãy cẩn thận chút thôi Đâu có gì mà không được vui vậy À lì du da à, Ăn no quá Thôi à, à đã quá ừ, Cái này là cái gì Cái này là đồ cổ đó Đây là cái đồ của thời đại xưa Các võ sĩ nước Anh hay dùng đó mà Ờ Tân tân Ê dạ cháu à không phải chơi như vậy đâu Để chú chơi cho coi Đừng có chơi nữa Ê dạ <laughs> chơi như vậy đó vậy mà cũng không biết quay một cột để chứ coi à nè thử đi à, ấy ngoài có tiếng động đó cái gì vậy là cái đồng hồ của tao trong đó đó để cho lấy à, lấy ra đi lẹ lên lẹ lên đây sao vậy kẹt luôn rồi lấy ra không được à, chết anh rồi kéo không ra chị tôi ghét những người phá phách lắm ra đây để ngắm trăng à gì sao no mau vậy <laughs> Thật ra sư mùi của tôi rất hâm mộ anh đó Nếu rảnh rỗi thì hãy cùng trò chuyện đi nha <laughs> Được Tôi thích nói chuyện với người khác lắm Cũng mong được thông cảm mà <laughs> Con giỡn Đừng sợ thế giờ Thì sao bình bông này là đồ giả à, Đồ giả đó Đồ cổ đó Đồ cổ Là đồ cổ của thời Tống Triều Không phải là đồ giả thôi Tống Triều lâu rồi mà đáng lẽ nó phải cứng mới phải giống như bánh mì đó sao một ngày nó cứng ngắt nếu mà đem chọi chó cũng chết còn cái bình này hả bị người ta gạt rồi thiệt à chắc chắn là giả hả phải Ê, có chừng ừ, Không thì là may mắn Ngân Tôi không sợ nữa Đừng có sợ Từ nãy có tôi đây đừng có sợ gì hết hả Tất cả chuột rắn gì tôi cũng giết sạch hết Chỉ cần kêu một tiếng thôi là tôi tới liền Đập cho nó tan xương nát thịt luôn Làm cho cô được vui lòng Như tôi vậy chịu chưa hả để tôi cấp cái này Được à, Ông Lôi à tụi mình nói chuyện làm ăn trước nha Hai chúng tôi quyết định lần này sẽ giúp ông để tham gia Cuộc thi đua vua cờ bạc thế giới đó Nếu thắng mình chia đôi nha Ông một nửa tôi một nửa à Sai là tôi một nửa cháu tôi một nửa Còn phần của ông hả tự kiếm lấy đi Còn nữa mỗi ngày phải cho tụi tôi 10 ngàn mấy kem để mua xí muội ăn Hả có đúng không Ông ăn rắn hả Sao mà cái miệng của ông thú quá vậy à, Nó nói miệng tôi ăn rắn đó Ăn rắn quỳ chú làm gì đi không chịu đâu nó đi rồi con cháu à tụi mình đây đi, bằng cãi nó đi, đi, đứng lại ấy đã cà tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi là người lớn thì đừng giống con nít ngày thường tôi dạy ông thế nào hả ông làm tôi mất mặt quá đi những gì tốt không chịu học là học người ta ăn trắng có sách mà không chịu đọc sao tối ngày chỉ biết ham ăn ham uống thôi ham chơi không có biết lo gì hết chỉ là một người không biết suy nghĩ mà tôi dạy ông thế nào ông quên hết rồi sao tôi nói cho ông biết nha nếu mà ông còn vậy hả tôi sẽ bỏ ông đó tôi không nói ngày tao ông nữa ông biết chưa không chịu tôi phải ăn thịt của hải tặc được rồi được rồi được rồi ngày mai mua chiếc máy bay cho ông ăn hỉ cái đồng hồ của chú nè à, đồng hồ của tôi <laughs> cái này trả lại cho ông thôi khỏi thôi khỏi hãy liền nó đi đại sư huynh đó là đồ cổ đồ cổ cũng không cần nữa liền đi vậy thì tôi quăng nha được BB keo dạng năng Chỉ cần một giọt là xong ngay Yeah Ờ, à, đâu có gì Anh tên là Michael Jackson Ôi, ôi, ừ, cái gì là Michael Jackson chứ ai Nè, ngoài ra anh biết biến cái xương nhỏ ra cái xương lớn Anh có đặc biệt công lực nào nữa không? Anh có thể nhìn xuyên qua con bài Ờ Con lục cục No Vậy anh có thể giống như các vua cờ bạc Biến con bài này thành con bài khác hay không Ờ à, Nhưng mà tôi có thể biết được Trong lòng cô đang nghĩ gì Tôi chỉ cần dùng tay của tôi đụng vào tay cô Là có thể đoán ra được à, Ăn đồ đi hả <laughs> Vậy anh có cái gì liên quan tới lá bài hay không Bài hả Có có có Nếu cô muốn thì cái gì cũng có mà đợi chút nha Đi nào Coi nè đây là con đầm và con già hả tôi về Tôi không có về đâu Là người đàng hoàng đó Em không chịu Đang đây nè Là nó đó hey, hey, hey. Hả anh Thái chào buổi sáng Chào buổi sáng à, Tới đi à, Ê thiệt không ngờ Thánh các bạn á đẹp trai như vậy Phải so với anh tôi đẹp hơn Phải rồi anh này sẽ tham gia cuộc thi đua cờ bạc thế giới Với tài lực của anh à, đó có thể đại diện cho Hồng Kông đó Không biết tôi có thể đại diện cho Trường Châu hay không vậy Tôi thích Trường Châu nhiều hơn Thằng mất viên công đại diện Hồng Kông đại diện trường châu ở mày Đừng làm mít lòng nó xui xẻo lắm đó Tao không tin mày làm gì được tao Làm thử đi Nỗi đó dành tốt á càng chết nữa à, Như vậy á mày đừng có thương yêu gì tao nha Mày muốn xấu với tao bao nhiêu á thì cứ việc xấu đi có biết không Nhưng mà Không cần nhân mà nữa Nói tóm lại Có hai chục người đánh chết tao mày mặc kệ đi Nếu có đàn bà hãm hiếp tao á mày cũng không cần báo cảnh sát đâu Nhưng mà Không cần nhưng mà tóm lại là Không cần đối xử tốt với tao có biết chưa Biết Thơm quá vậy nướng thịt hả mùi vị mông nướng của quê hương đó Cái mông của ai vậy? Của anh Ờ, ờ Ờ, ờ, qua, qua, qua, qua Chết mẹ Hey. Qua hey. Thằng mới dịch sao lên tiếng mày ừ, Thì anh biểu tôi đừng có ngó ngàng tới anh mà <laughs> Tôi đã nói rồi mà Bây giờ là tới phiên anh đó Từ ngày hôm qua tới giờ tôi đã tránh được rồi à, à, <laughs> Cái gì sao mà hay quá vậy Cuộc thi vua cờ bạc thế giới kỳ 2 Ngày hôm nay là ngày thứ nhất bắt đầu và tất cả các đại diện của các nước đều tới đủ Có thể nói đây là cái cúp thế giới trong lĩnh vực cờ bạc Ờ anh Lùng à, anh thấy sao hả? Um, căn cứ theo nước Anh đã chỉ xuất ra một số công ty Đồng thời Nhật Bản cũng ra một số không ít Bên Macau thì chán tiếng nhất là vua cờ bạc lồi Thái Một đền hai Thái Lan hoàng hậu cờ bạc là hào cờ Một đền bốn Còn Ấn Độ pha chi phù thì một đền sáu

Cái gì vậy ừ, Xuống lệ như vậy hả Ý anh Thái Anh Thái à anh ở đâu vậy Tôi đã ở đây nè Hả à? Xin lỗi xin lỗi nha ừ, Tôi không phải là cố ý đâu Hả Xin lỗi Xin lỗi nha anh Thái Xin lỗi Tôi sẽ biến mất liền hả Ờ, lầu 8 Quế trước ở đâu vậy ha Ờ, kỳ này có nhiều đặc biệt đó nha Hờ, theo tôi thấy thì như là có một điều gì đó Anh có sao không? Hãy để ý thằng Góc đi Ờ, chủ này là chủ nào đi? Carini, Carini Anh bạn Carini Anh khỏe không? Ờ, xin lỗi nha, thì ra anh biết tiếng Quảng Đông hả? Ờ, chưa biết quý danh, xưng hôn sao đi? Hả? Ờ, à... Quên bạn à, đánh bài mà cũng chè bạn như vậy á, không phải là người tốt đâu Ê anh hiểu lầm rồi Má của tôi dặn tôi á là phải làm một người tốt đó biết không Trọng tay Trọng tay Dạ Chia bài Anh làm cái gì vậy Sao cả ngày anh không nhìn tôi chứ Cô Cô thiệt đẹp quá Anh có muốn là ba phải không à. Ok Khi tôi chơi Thì tôi chơi luôn cả thân hình của tôi đó nếu như anh thắng được Thì luôn cả người của tôi Cũng thuộc về anh Tôi theo Tôi theo Mở bài Thái Lan cầu lũ đậm Ý đại lợi 3 cộng 7 Thái Lan thắng Tại sao tôi lại phải thua chứ hả Mẹ kiếp Nhờ Tôi trên mặt bài đều là cờ Chơi tiếp tôi không theo <laughs> Julie Anh dở như vậy Hay là về quê cày ruộng đi <laughs> Quê Đừng có đánh Nếu có đánh Đại biểu mà cao thắng Ừ ê ba chipu tôi cầu xin ông nha đừng có theo nha đừng có theo nha nếu không thì vợ con cũng sẽ bị chết đói đó ê tôi đang nghĩ ông mà đừng nha đừng nha dạ ông à tự kẹp chế đi hả tránh ra nè tôi gian xin ông mà đừng có theo nha đừng có theo nha tôi theo ờ theo hả ông à không thể làm phiền đối phương đâu hả là đôi gì đó ơi à dạ. ờ. mở bay, mở bay. một hai ba bốn năm hồng kông thắng Oh. Oh. Chị là tàn nhẫn quá tôi không giúp được ông à, Xin lỗi nha Bây giờ là trận đấu thứ tư Cũng là trận đấu cuối cùng Để biết ai sẽ là cao thủ Nhưng mà đại diện cho Hồng Kông là Good Bless You Đã cho tôi một cảm giác rất là sâu đậm Tôi thấy anh ta là một người rất phi thường Có thể sẽ được thắng giải Nè anh Lùng Ăn chuối đi Ăn xong nói người ta mới tin À chúc mừng chúc mừng chúc mừng Chúc mừng Huyên thì là tội nghiệp quá Tôi không muốn chơi nữa tôi muốn rút lui Rút lui được không sao Không cần phải bồi thường tiền đâu Nhưng mà trước mặt mọi người à, cháu phải cắt củ quý của cháu đại xuống Hả Sao thẳng thắn cháu như vậy Không cắt được không Nếu như không cắt thì lấy máy sinh tố xây đỡ Không xây có được không Nếu không xây cho cháu cắn đó wow. Lưu Thái Ở đâu mà anh tìm được một thằng ngốc ra giúp vậy Tôi không biết nó Tôi còn chưa tính toán với cô nữa đó Lúc nào cũng qua nghìn Sao lúc nãy lại sợ như vậy ừ, Đâu có gì lúc nãy tóc của tôi bù xù quá cho nên sợ thôi Thấy quen quá Sao mau vậy Tôi đã che mặt mà còn nhận ra được Trên đầu chữ sắt có cái dao mà ừ, Thì là trí thức Hãy coi chừng đi Em nhỏ Một con dao Duyên phận à Tại sao cậu nhìn cô lại nói vậy Ê Cô đi đâu vậy Bên đó là cầu tiêu của Nam mà thánh cờ bạc thánh cờ bạc ờ từ từ đây từ từ đây thánh cờ bạc sẽ giải đáp thắc mắc mà ông có tin ông thắng được vô cờ bạc thế giới không có tự tin chưa chắc gì đã thắng mà không có tự tin chưa chắc gì đã thua chơi vậy cũng được sao nè các chị bình tĩnh nghe tôi nói chút đi chính vì tôi nhất định phải thắng cho nên tôi không thể nào thua được đâu hả nhưng mà nói thiệt nha cái tình đó không phải là đối thủ của tôi đâu à, sao mà nói giống quá vậy Sơ tôi đã che mặt rồi đâu có thế nào nhìn ra được Sợ gì Wow vậy thì hãy nói dốc nhiều thêm đi anh <laughs> nè các vị các vị à, mai mà thần cờ bạc đã về hưu sớm không thôi thì nhất định sẽ bị chúng tôi à, đánh ngã à, đánh quá hả Khánh cờ bạc tiên sinh Ông thích coi phim của đạo diễn nào làm vậy Tôi hả à, Tôi tôi thích coi đạo diễn Dương Tên Quầy đừng có nói đạo diễn Dương Tên rẻ tiền lắm đó Phải nói là Dương Gia Dĩ Là điện ảnh Dương Gia Dĩ à, à, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó. Dương Gia Dĩ là cái gì vậy tôi chưa nghe qua Như vậy mới là cậu cấp chứ <laughs> Sao lại kêu cái giả tiếng đông như vậy Gây sự chú ý cho nhiều người Vậy không phải hại tới anh sao Tại vì muốn nó trở thành người nổi tiếng Nếu không phải như vậy thì mọi người cứ dòm ngó tới anh Thì làm sao có thể cùng với bọn hát bang Nhật Bổn kiếm ra số tiền lớn Anh còn dính líu tới bọn họ à Những gì của anh em đừng có sang vào Hèn chi em đã nhận được tin Hội hình cảnh quốc tế đang theo dõi anh Như vậy thì sao Làm gì được anh Dương Phận à anh chỉ kêu làm vụ nó thôi Là giả bộ đó mà Tới lúc đó Nếu anh có thể thắng được cuộc thi đua thế giới này Thì chúng ta sẽ đi du lịch khắp thế giới Đi đi, đi qua bên đó đi Anh bắt người đàn bà của anh Lường gạt tình cảm với một người đàn ông khác Duyên phận Anh đã thay đổi nhiều Không phải anh bắt em lên giường với nó Ê Hình dáng như là trái lệ đó nè duyên phận Hey Hey các vị các vị Tiểu thơ đều là người tình lý tưởng trong mộng của Thánh Cờ Bạc Bây giờ không tình hành người tình dưới trái đất nữa Tôi cùng thánh cờ bạc này là đôi bạn thân Tuy lần này cũng có sự tham gia của tôi về cuộc đua du cờ bạc thế giới Nhưng mà lần này tôi cũng mua của thánh cờ bạc đó Nè đừng có nói là tôi không cho tin tức các người nha Chị ạ, à, ai đang hiếp chị vậy? Có phải tên Michael Jackson? Không liên quan tới ảnh Em trả thù cho chị Hi. À, à. à. anh Thái à, lần này không có liên quan không bắt mới tôi đâu Nhưng mà như vậy giống siêu nhân che mặt lắm Ờ nè, anh có nghe tôi nói gì hay không? Thánh cờ bạc với điểm thắng Thánh cờ bạc với điểm thắng Thánh cờ bạc với điểm thắng Thánh cờ bạc với điểm thắng Thánh cờ bạc với điểm thắng Cuộc thi vua cờ bạc thế giới đoạn chung kết bắt đầu Và bây giờ đang đấu là Macau Lô Thái đấu với Hoa Kỳ Tyson Nhưng mà gián cuối cùng thì rất lợi hại Do thánh cờ bạc Hồng Kông đấu với Thái Lan Hào Cơ Nhưng mà thánh cờ bạc chưa ra mặt Mà phía sau đã nhiệt tình ủng hộ Cho nên phải bình mặt Bởi vì thánh cờ bạc là một người rất phi thường Nè quý vị coi

nhất định phải thắng đó làm ơn cho bảo đấy thôi. trời trời trời trời lên trả cái gì đi Qua, đợi, đợi, xếp hàng đây, xếp hàng đây Đồ chết bầm Nếu tao không giết mày thì tao sẽ là họ cát Ê, à, từ từ, từ từ, từ Từ từ đây, em nào cũng có phần, đừng có lớn mà, trời ơi Thánh cờ bạc của tôi không được khỏe đó nè, từ từ đây, từ từ Nè, từ từ đây nha, từ từ, từ từ Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, đi rồi Duyên phận à Lúc nãy không mắc mới tôi đâu Là họ trời tôi đó Tôi biết Anh hãy để hết tâm trí để mà thắng trận này Tối nay tôi sẽ ăn tiệc với anh Không thành vấn đề ừ, Là một đỉnh núi wow, Là đỉnh núi thiệt đó ừ, Ta hãy lên đường leo núi đi Nhìn thấy là muốn leo núi Tôi qua đánh bài nha Anh muốn uống nước gì? Ừ, làm ơn cho tôi một ly kem trái cây ừ, Và trộn tất cả trái cây vào cảm ơn Bốc quá Anh không cần phải khẩn trương như vậy Hãy bình tĩnh Tôi không ăn anh đâu Cô không muốn ăn hay là tôi mời cô ăn nha Trước ngực hai cái bánh bao thịt Thêm cà chua, thêm dưa xanh format, salad cộng với mè Mọi người ăn vào hả đều phải cười hết Ông không thể rời khỏi bàn Không cần sợ, chia bài đi Cháu à lại đây Anh vừa mới bị của Thôi miên Anh có nhìn vào cặp mắt của cổ hay không Hả? Không nhìn cổ sao được, tôi đang đánh bài với cổ mà Nếu mày ngó là nhất định thua Nếu như thua tôi đã cho cắn của mày đó Lại cắn nữa Được, tôi có biện pháp Nè trống tay. Tôi bỏ không ăn kem Nè, chia bài đi Mau lên nhất định phải đem hình ảnh của Hào Cơ để hoàn toàn biến đổi. Tiếp viên anh. À, dễ thương không à? Sao cũng được một triệu Tốt tôi theo Là tiếp viên anh Ờ... 500 ngàn Được tôi theo Cứu mạng Tới phiên anh Chơi hết luôn Quay Anh nhìn đến tôi thì lại ói mửa Anh muốn sao Đừng có đạt nha à, à, à, Cô thấy Cô có muốn không hả Không muốn à ừ, Anh nói đi Tôi có cần phải theo không Xem chút bị mổ mạng rồi Nếu biết trước biến đẹp chút đi Được Tôi theo hết Tôi ba con mời Còn anh Tôi có ba con già đây nè Làm ơn làm phước cút mau cút mau cút mau Cút mau lên mau lên mau lên mau lên Mau lên mau lên Tôi không biết anh có phải đàn ông không Hồng Kông thắng Các vị Ngày mai sẽ là ngày chung kết của cuộc thi đua vua cờ bạc thế giới Sẽ do vua cờ bạc Ma Cao Lôi Thái Đấu với lại thánh cờ bạc Hồng Kông Good Bless You Không biết bên nào thắng đây Hay là mua bên thánh cờ bạc đây hả Chưa chắc là đúng đâu có gì mà đúng hay không đúng chứ Anh lo ăn chuối của anh đi Nếu có gan thì theo tôi Nếu anh thua tôi lấy hai phần thôi Ê, chụm tấm hình đi hả? Từ từ, từ từ nhăn lớn nè, từ từ đi Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Ê, từ từ đi, từ từ Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Đừng chen lớn mà Làm chuyện rồi, đừng sợ <laughs> Ờ, không sao chứ, ngồi đi Hoa, ngồi đi Hôm nay đã là vậy rồi nếu mày này thắng được không biết làm sao nữa Không được nhất định phải thắng Không thắng tao cho chó cắn mày Lại cho chó cắn tôi nữa Anh không thể thắng quay Mày là ai à phá đám vậy Đây là quyền cô Ây da à. Ý ông có sao không Không gì đâu thằng đầu trọc Ê anh là ai Đây là tấm khang của tôi Tôi tên Lòng Thất Là hình cảnh quốc tế đội điều tra đặc biệt Long Seven Cất giùm anh đi à. Anh của tôi là Long Ngũ chứ anh cũng biết Ờ tôi biết rồi Bồ câu có lòng ký hả Tôi thích ăn nhất đó Không phải bán bồ câu quỳ Mà là bạn thân của thần cờ bạc Ồ ờ, là bạn thân của thần cờ bạc Hình cảnh quốc tế chúng tôi đã theo dõi lôi thái từ lâu Hắn công kết với hắc bang Nhật bổng Muốn trở thành du cờ bạc thế giới với sự bất hợp pháp Chính bản thân của anh đã được nổi tiếng Là do hắn làm cho được nổi tiếng Cho tới trận cuối cùng thì không để cho anh thắng được Hắn sẽ kiếm người khác che mặt ra đấu Không phải, ông nói bậy Không nói bậy Hắn đã sớm cùng với Nhật Bổn, Hàn Quốc, Đài Loan Cấu kết là một sòng bạc lớn Chỉ cần hắn được xưng làm vua cờ bạc của thế giới Thì hắn sẽ lợi dụng cơ hội này Mở nhiều sòng bạc phi pháp trên các quốc gia Tới chừng đó không biết có bao nhiêu người bị quan ức Bị hắn gạt hết tiền Còn anh chỉ là một người Để cho hắn lợi dụng thôi Đại sư huynh của tôi không phải là người làm ra những điều đó Em tự suy nghĩ đi Trên đời đâu có chuyện dễ dàng như vậy Không có Em hãy suy nghĩ cho kỹ Điện thoại cho tôi Mong là anh sẽ hợp tác với hình cảnh quốc tế chúng tôi Đối phó tên lùi thái này Mày nói đối phó ai hả Thánh các bạn Suy nghĩ cho kỹ Chúng ta hẹn gặp nhau Chết đi Jack à Đừng có nghe lời tầm bậy của người khác Đi về trước đi Tôi sẽ săn sóc kỹ lưỡng cho chú của anh Cảm ơn anh Không có gì Anh với Tiểu Long về trước đi Đừng có suy nghĩ gì nữa Hãy chuẩn bị làm thế giới du cờ bạc đi hả Có thiệt không đó Nhìn bộ tướng của anh hình như là không có thành ý đó Tôi rất có thành ý đó Vậy mình đi Mẹ kiếp phải là bộ lâm tịch cho nó thấy Anh Thái Hình cảnh quốc tế để tìm tới nơi Anh hãy ngừng tay đi Vậy thì sao Không lâu anh sẽ là du cờ bạc thế giới Em dùng đó của em đi Anh điên rồi Anh không còn là lô thái của ngày xưa Anh muốn đánh em Đánh em thì sao Không có ai có thể ngăn cản được anh đâu Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ đi Nè ừ, Chú của tôi thế nào rồi Ờ ờ Ổng về nhà nghỉ rồi rồi Ngày mai tham gia cuộc thi đấu Uống ly nữa trước đi Được cảm ơn Hơ Cái tên cảnh sát nói với tôi cái gì mà Tôi đã giúp cho người xấu làm việc Vậy anh Thái là người xấu hả Anh Thái đương nhiên không phải người xấu Anh đã đem những thức ăn thừa thải cho mấy người ăn mày Lúc nào cũng cho người đi giết với tình xã hội đen Còn nữa Tới mùng một ngày chậm đều ăn chay hết Anh Thái là người tốt đó Không phải người xấu đâu thì phải, nhưng mà mấy người ăn chay chưa chắc là người tốt đâu Má của tôi có dặn là khi tới Hồng Kông Điều quan trọng nhất là đừng có nên học xấu ừ, Làm người xấu cũng tốt chứ ha Lại kiếm được tiền Ê, thì lại không công bằng mà Ê Ý, con bướm, con bướm Ê, bài mất tiêu rồi Con bướm Ê, ê, ê à, à, à, à, à, à, cứu mạng à, cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi michael jackson làm gì vậy không có liên quan tôi đâu là ổng đó Yêu mẹ của tôi miễn phí tặng cho anh nè thằng nhỏ chết bầm chết rồi chết chưa cái miệng của ông thối quá à, miệng tốt Thần chó miệng rộng thì là vô dụng Nó muốn làm Michael Jackson chơi tôi rồi giết tôi đó Chị em kia anh trốn lẹ lên Sao vậy Vì Lôi Thái muốn giết anh Lôi Thái Cẩn thận Cô làm gì sau lưng tôi vậy Có người muốn bắn lén Vậy làm sao Bây giờ tốt nhất là chúng ta từ từ đi ra Ờ Tại sao không đi ừ, Tôi cảm thấy thoải mái quá Đi lẹ lên Đừng mà Ra ngoài tôi sẽ cho anh ôm từ 3 phút Ờ được Vậy mà chị cũng chịu đàn bà thiệt là Wow, tưởng đâu mà có kìa cái dĩa thì là lớn Lớn quá ha Phải yeah. Wow, 9 giờ rồi em Nè, coi nè Em thấy không được Đến bồng em lên Đi, không cần Đừng giả trò Michael Jackson Em mới xong qua canh chừng À Anh có biết bây giờ nguy hiểm lắm không? Tại sao Lô Thái lại muốn giết tôi hả? Vì ngày mai là trận đấu cuối cùng Hắn biết hắn không phải là đối thủ của anh Điều duy nhất làm phải chết Thì hắn mới trở thành du cờ bạc thế giới Giả lại hắn còn sợ Anh có thể hợp tác với lòng thất để đối phó với hắn Nhưng Lô Thái biết cậu ta để giúp tôi Sẽ càng nguy hiểm hơn à, Tôi đã nói trước rồi mà hey, Vừa tới Hồng Kông tôi đã gặp được cô Cục đá nhân duyên đó hey, Thiệt là linh lắm Tôi đã từng tự nói với mình là Dù cực khổ thế nào tôi cũng phải thành hôn với cô Ừ, cái gì tôi cũng chịu hết ừ, Tôi nhất định phải thành hồn với cô ừ, Sao cô không được vui vậy Chúng ta được thành hôn Thì em phải vui chứ Có phải có người hiếp em không Nè Mau nói cho anh biết đi Là gì Để anh ra tay Lột da của nó ra Lấy phổi của nó Lấy bao tử của nó Trẻ Tôi biết anh đối với tôi rất tốt Anh là người tốt Nhưng mà có câu Tôi không biết phải nói sao với anh Xin lỗi Tôi muốn nói cho anh biết Trước nay tôi chưa có hề yêu anh <laughs> Tôi không sao đâu Đừng có sợ Cần khăn giấy hay không Cần Tôi đã quên không mang theo Có phải là muốn giỡn mặt không Anh cười rồi thì không có gì nữa Chúng ta hãy đi đi Đừng mở lại thêm chút đi Đừng có làm gãy đổ thần tượng của tôi Chưa có đủ 3 phút mà Tôi nghĩ là tôi không thích hợp ở lại đây Hay là anh về quê đi Anh suy nghĩ tới em Michael Jackson, anh đừng đi Michael Jackson nghe đâu chú à chú à chú à trời tôi với ê cứ cần kiêu ngạo vậy không hả quay quay quay quay mười đồng quá xong mười đồng quá xong ê tăng thêm 20 đồng tăng thêm 20 đồng chịu không hả ê sao mà về quê khó khăn quá vậy duyên phận đã bị họ cơ bắt đi bây giờ đang bị nguy hiểm tính mạng mau tới kho đông lạnh tiểu long có phải muốn về đại lộc phải không hả lần sau đi nhau, cô đi à. à, tụi cha à, mày ê đánh đi tới phiên anh đó nè ăn rồi thì chúng tiên đi sao thua hoài vậy lên kỳ quá uống miếng bì đâu duyên phận anh tới cứu em đứng lại đứng lại đứng lại lại, Yeah! phải à Chà, chà, à, cái ngược phải có nguyện không hả bị đồng hiến hả ăn hiếp người ta hả Ê, đánh cho mày chết luôn đánh cho mày chết luôn chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi cho mày chết này cho mày chết này cho mày chết này cho mày chết này cho mày chết này chết đi chết đi chết đi cái đồ quỷ sứ chết đi nè duyên phận à em điện sự anh tới cứu em nè ráng chịu đựng chút nhau Thật đại lục này Muốn trốn hả Nếu mày về được đại lục Ta sẽ theo mày họ cát Ê hey, vậy thì đừng kêu tao là Thái nha Kêu là Cát Thái đi Sợ rồi hả Mắt của mày cũng tình lắm Vừa rồi chỉ bắn trúng cái bếp bờ thôi hey, Đừng có bắn nữa Viên đạn của mày hả Nằm trong bụng mày kìa Khờ mau hãy đánh nó để nó không có cơ hội trả đũa ai bắn vậy hả chị hả duyên Phượng đi rồi sao tôi không ngờ anh thiệt là bị ổi anh đã đi rồi sao anh cũng kiếm người tới giết ảnh anh có sao không không ngày mai ta sẽ là vua cờ bạc thế giới ta không muốn bất cứ ai phá hoại kế hoạch của ta cho nên nói nhất định phải chết anh Cất, anh không sao chứ yeah, dạ, Đương nhiên là không rồi Tôi không cho anh giết ảnh Dương Phận Đứng yên Dương Phận à Vì tương lai hạnh phúc của chúng ta Anh nhất định phải giết nó Qua dùng cái trò cụ rít chịu đàn bà Làm đàn bà đã đổi rồi Không thể níu kéo được đâu Mày cắm miệng Được Bây giờ giết nó Nếu em có bản lãnh Thì hãy giết anh đi Đừng làm bậy nhau. Anh quét tôi <laughs> anh cát chạy đi tôi không phải nói đi là đi đâu ở đây hẻo lánh lắm dù sao cũng phải gọi taxi chứ em thấy thằng đại lục này hả hey, cái gì thằng đại lục sư phụ à nghe nói hai năm trước anh cũng là thằng đại lục mà được tôi cũng giết hai người mấy người hãy đi đi Ê, nói cái gì thì nói tất cả là ba người đó nha anh thả hai người trước mất không sau này gặp mặt lại ngượng đó Michael Jackson chạy đi anh Cát, chúng ta đi Duyên phận Mấy người làm gì vậy Sao đánh đàn bà chứ Dạ dạ dạ dạ Đừng có cản tôi Đừng có cản tôi Đủ rồi Rửa theo nhóm Ê, ê, Đánh về đâu lắm đó Mày còn chưa chết Đúng là good bless you đó <laughs> Biết trước vậy tôi theo xe ben nhỏ chạy rồi Một đêm vui thê là trăm năm bằng tình Tôi còn tự tay giết mấy người Em tới tên ngốc này phải không Thì anh quan thành cho em đó Để cho tụi bay đóng lạnh và đóng thành một cặp Đóng chặt nó lại Dạng với tốc độ lạnh nhất Duyên phận à Em không trả lời anh thì không sao Nhưng mà em phải ráng lên nhờ Mình nhất định phải rời khỏi đây đó Thanh Xuân Em có biết không Anh thật lòng yêu em đó Em hãy cho anh cơ hội đi Để anh săn sóc em trọn đời trọn kiếp Xin lỗi anh tôi có chuyện gấp món điện thoại Chờ chút đi Mẹ không thấy ta đang nói điện thoại sao Tôi phải cướp người đó Anh cho tôi dùng trước đi có được không ừ, Không được Cảm ơn à, Thanh Xuân à Anh thật rất là yêu em Đánh chết mày Đánh chết mày Đánh chết mày Đánh chết mày Không cho tôi dùng hả Tôi muốn gặp quốc tế hình cảnh Long Thất đi là phòng tắm hơi, đi là phòng tắm hơi, đi là phòng tắm hơi, đi là phòng tắm hơi Tôi lạnh quá à. Em lạnh lắm hả anh cảo cho em nha Hãy ôm em Ồ ờ. Wow, máu chảy nhiều quá Em phải ráng lên nha Mình nhất định phải sống đó Yên tâm đi, anh sẽ dùng công lực của anh truyền của em Hả? Anh đừng truyền hết công lực của anh cho em Vậy thì công lực của anh sẽ bị mất sức lẹ Không sao đâu Không được Mất hết công lực thì làm sao có cách đối phó với lùi thái được mà Im đi Đàn ông làm việc mà đàn bà có nhiều chuyện không Thiệt là Duyên Phận à Em không sao chứ Bình tĩnh lại nha Em hãy ráng lên nha Em không thể chết đâu Em là người duy nhất để hỗ trợ tinh thần của anh đó Đừng có chết Đừng có chết nha Duyên Phận Nè, Rồi, uống đi à, uống đi. Uống đi. Uống ừ. đi. Ừ, ừ, uống đi hả? Cạn. À, Ê đi <laughs> con gì vậy Ê tôi ăn rồi Ê Chung tiền. Em đánh sáu thằng mình trái Còn đánh hai thằng mình phải cái thì không tôi là con nít biểu tôi đánh sáu thằng vậy em đánh hai thằng đi anh đánh sáu thằng Được Được vậy lên đi Hình như là có người được đó nhờ Em muốn xin đổi lại Được Lại đây lại đây À lại tính tàn nữa rồi Đi Mực đất cần đích mà cũng ăn hiếp nữa Tao phải ra chiêu đây Đi Đi o em cũng đâu có tệ có thể chị bị nhốt trong đó mình vô coi coi chị à các người thế nào anh hãy mau đưa cổ vô bệnh viện đi rồi không xong rồi lúc trước thằng tên cũng vậy mà bây giờ thằng cát lại cũng vậy nữa giờ tới lúc quan trọng là bị mất hết à, ờ, như vậy là hại tôi rồi đã tới giờ nếu anh không đi rồi thái trở thành du cà mặt thế giới Công lực của tôi đã xài gần hết rồi Tôi có đi cũng vô dụng thôi Tôi muốn ở lại với duyên phận Tôi đi cũng không có lợi ích gì Nếu nhanh không chịu đi Duyên phận chịu phát đàn này Thì tiền được hoàng ước Anh hãy đi đi Anh ở lại đây cũng không làm gì được đâu Duyên phận Nếu em thật sự muốn anh đi Thì em hãy rơi vào cái mắt đi Anh nhớ dạng tử có hát một khúc nhạc Ê, sao không có vậy? Hôm nay là trận chung kết của vua cờ bạc thế giới Có thể nói là che mặt thánh cờ bạc của Hồng Kông đã được nổi tiếng nhất bất cứ về phương diện nào thì Anh Quốc, Nhật Bản cá một đồng sẽ thành một đồng hai Cũng giống như trận đá banh thế giới của ba Tây Nếu như muốn thua cũng rất khó Quầy, nhưng mà bây giờ còn chưa chịu ra mặt nữa Anh nhìn lôi thái kìa, ảnh tiếc là đẹp trai Cho nên đánh không được cũng có thể coi được mà Ít nhất cũng có thể mua được chút đỉnh Sao? Cá thêm một trận nữa đi Anh có được bao nhiêu chuối tôi sẽ ăn hết giùm anh Thiệt sao? Chỉ có nhiêu đây thôi <laughs> Lần này có quy luật rõ ràng Nếu đến trễ thì tính thua Không thể nào được trễ quá một phút à, à, à, Anh Thái à, phe ta đó Giúp đỡ giùm đi Anh nói với đại hội à, cho trễ thêm 10 phút nữa mới đấu đi nha Dù sao đi nữa anh cũng phải thua cho thằng Cát mà thôi Ông là gì Tôi không biết ông Quay Đừng có giỡn nữa cha Giả bộ mất trí hả à, Không phải à Nè ta ta ta Bảo an kéo người này ra khỏi cho tôi quay anh thái sao nghiêm trọng quá vậy quay anh thái anh thái à anh thái anh làm gì vậy tôi thật biết ông ta mà quốc tế và thẩm đoàn nếu như thánh cà bạc đã tới trễ tôi yêu cầu hãy cho tôi thắng còn 4 phút nữa hãy liền cái đồng hồ đó đi còn 5 phút nữa cái đồng hồ của ông mát rồi buông tôi ra Im đi đừng có hôn Đừng có hôn mà Nhớ cờ bạn gia đình phải tán Cờ bạn gia đình phải tán Đánh cờ bạn gia đình phải tán Tán cờ bạc nhất định phải thắng Tán cờ bạc nhất định phải thắng Tán cờ bạc nhất định phải thắng Thánh cờ bạc đến rồi hả à, tới rồi tới rồi tới rồi hả tới rồi ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu nó sợ không rồi à, à, tụi nó chơi thôi có sao không hả ây da ây da à, ai đánh đầu cao vậy à, tao cảnh cáo tụi bay nha ai ai bây giờ đã quá giờ rồi căn cứ theo quy luật thì bất cứ một người tham gia nào không tới tất nhiên là hủy bỏ quyền lực thi đấu bây giờ tôi chính thức tuyên bố Khoan đã, khoan đã Hả, à, thằng bài đến rồi Bang, tôi tới rồi, tôi tới rồi, tôi giỏi nhất Nè, con muốn thêm chút dầu không, không muốn hả Điện thoại cho tôi, nếu trả lời trúng Thành sẽ được rút thăm Thần dầu sẽ thuộc về anh đó wow. Wow. Wow. đúng rồi các chị ê thánh cờ bạc à, sao đúng rồi rồi. Dạ, đáng nha qua cô qua cô qua cô thánh cờ bạc qua cô qua cô Nè, hãy cầm chắc trước đi Cầm chắc đi Bây giờ chưa đấu mà Nếu không chừng á, một lát anh sẽ ăn hết đó Cháu à, bọn mày muốn làm cho tao sợ chết đó hả wow. Bộ chắc mình sẽ cứ giả chó cắn cháu hay sao Wow, wow. nè đứng ra tất cả bây giờ trước mặt hai bên đều có một tỷ mỹ kim tiền chip mỗi một người là 100 triệu các người có thể thắng từ gián đầu của cuộc đấu nói cách khác thì hôm nay ai là vua cờ bạc thế giới thì có thể thắng được 2 tỷ đồng đô la thẩm phán người này là gì tại sao không bịt mặt thì làm sao có thể chứng minh được ông ta là thánh cờ bạc chứ được nếu anh muốn tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh đeo vào cho anh coi bây giờ tôi đeo nha ê ê tôi hát nè tôi hát em ê tò tè có gì có đánh đâu chỉ cần đi dù là lần ban sông ở đây con bé nhà vô chỉ cần đi dù là lần sụp trôi cảm ơn cảm ơn các vị cảm ơn anh ta chỉ là thánh ca bạc đó anh có gì chứng minh là anh ta không phải chứ ông à tôi đã mua thánh ca bạc thẳng đó anh minh Nếu anh không lợi dụng tôi làm cho tôi nổi tiếng thì bây giờ có lẽ là vua cờ bạc thế giới rồi Bây giờ tôi nhất định Phải phá cho hư chuyện của anh Tôi nhất định sẽ phá anh Phá cho anh chết luôn, anh đi chết đi, anh đi chết đi, anh đi chết đi, anh đi chết đi Phe này là anh chết Ở đây cấm có việc mua hết đâu Xin lỗi Anh tưởng là công lực đặc biệt của anh hay lắm sao Cái bàn này dài như vậy Cách xa giữa tôi và anh, anh phải dùng gấp 10 lần công lực của anh mới có thể biết được trong lòng tôi đang nghĩ cái gì <laughs> Lấy ra đi Lấy cái gì hả hết 90 phần rồi Nhưng mà lần này tôi nhất định phải dùng hết sức lực Tôi phải cố gắng dùng hết công lực của tôi Thiệt là lỗi hại Muốn thấy con bài của tao hả Đưa tiền đây Uầy Không sao chứ Không sao Vậy tiếp tục đây Tháng cho bạch cô ấy kêu bài Tôi tối năm đồng Cảm ơn còn gì thì thối lại ít nhất một triệu đồng Hả? Vậy lấy miếng này đi Tôi muốn 10 triệu Chúng ta đều là thanh niên mà Tôi theo Trên mặt nó là thùng khóa sảnh Còn tôi thì một đôi vàng Để tôi chơi Tôi tố thêm ừ. Tố luôn cái đồng hồ này nữa Thằng chết dịch Ra quái chiều hả Nói nhất định là muốn dở trò gian lận gì đây Mình đã có xì già Cơ hội tốt như vậy Đâu có lý do gì phải sợ nữa chứ Được Mày muốn thua lẹ một chút phải không Ta sẽ hoàn thành cho mày Tổ hết Thì là không có kỹ thuật à, Nhưng mà dù sao anh có cá tánh đó Anh nhất định là bị ăn chuối rồi Thằng nhóc Bài của tao lớn lắm đó Mày nhất định là bị thua rồi Anh đã làm nhiều chuyện thất đức mà Anh nghĩ được may mắn vậy sao Ra đi ra đi Tôi chỉ sợ anh không biết ra thôi Coi thành công của tôi nè Sẽ bảo hộ cho tôi bảo hộ cho tôi bảo hộ cho tôi bảo hộ cho tôi mà Chặn nó lại chặn nó lại chặn nó lại làm cho nó thua Bum bum bum bum bum bum Chết chưa chết chưa chết chưa chết chưa Chết chưa Thiệt à Cứ coi thử sao <laughs> Ý, à, thời gian khẩn trương đã tới rồi Các vị muốn thử được con bài gì hả? Bài gì? Cô này thì sao? Ba con xì Ba con xì Còn vị này hả? Con tiền Là con tiền Ông thì là sáng suốt chúc mừng chúc mừng ông Các người khác thế nào? Con, con tiên. Yeah À đừng nha Đừng Thật là khẩn trương quá mở bài đi Không cần à, <laughs> à Để coi à, à, Cái này là cái gì? Ủa? Sao kỳ vậy Anh có phải là con mười hay không Đúng vậy Như là tao thắng đó Mày muốn thắng tao à Ba con xì đi Có thể đổi con khác không vậy Mở bài qua ra đi Mở bài Mở bài đi Mở bài Mở bài Mở bài Mở bài Mở bài Mở bài Mở bài Mở bài Mở bài Mở bài Mở bài qua cho tôi coi mở đi mở đi mở đi mở đi mở đi mở đi mở đi chị long chị đã qua khỏi cơn nguy hiểm rồi chị nói là có chuyện này muốn nói lại với anh em đã dùng máy va thâu lại rồi anh nhìn kìa anh cát đã trải qua nhiều chuyện Em có lời này muốn nói với anh Wow Chơi tới tận cùng à Em yêu anh Không cần phải kích động vậy chứ hả Wow sao mà lãng mạn quá Wow, thiệt là phấn khởi ơi Thì là nhẹ nhõm quá ơi ơi à, Sướng quá sướng quá sướng quá tôi vui quá rồi Tóc của tôi vẫn đứng luôn ơi. À qua bên kia ngồi đi Tôi tới liền Darling, I love you, I love you, I love you so much, I love you, I love you Trái tim của tôi muốn rớt ra ngoài luôn rồi Tao kêu mày mở bài của mày đi, mở đi Tôi theo hết Xin lỗi Ông là tố hết rồi Hả à? Để xem kỳ sau đi Ờ xin lỗi nha Hãy mở bài của mày cho tao coi đi Chết rồi Nhất định là phải ba con sĩ mới thắng nổi Phương pháp duy nhất bây giờ Là phải lợi dụng công lực cuối cùng để thử phải thử mới được Biến Biến Biến đi Biến Biến Biến Ờ biến đi biến đi Anh đang làm gì vậy Ờ đang biến bài đó Là thời điểm cao nhất đó Biến bài đi Ờ à, à, Nó không biết biến bài đâu Hả Làm gì thấy ghê vậy hả hả sao kỳ cục vậy ngừng rồi à con ơi tí nè chứ chứ lại xỉu nữa hả con hai mà muốn thắng tao hả mày đi chết đi <laughs> Tôi là vua cờ bạc thế giới <laughs> Hả? Tại sao lại điểm chứ Bài của tôi đã bị người ta đổi rồi Rõ ràng là con xì mà Ờ cháu à tại sao vậy vậy Tôi đâu có biết tại sao lại biến luôn con xì của nó thành con hai ha Vậy là sao hả Người ta là đôi xì Còn anh lớn nhất á là con già Hãy về nhà ngủ đi Hãy mở cho tôi ra trước đi Nè Quê mở cửa cho tôi ra đi Bài của tôi là con xì đó Bài của tôi là con xì Superman à. <laughs> Thẩm phán, tôi đã chuẩn bị rồi Ông tuyên bố đi Bây giờ tuyên bố kỳ thứ hai của vua cờ bạc thế giới Thánh cờ bạc là God bless you Yeah Yeah Ờ, ờ, ờ, có phải là tuyên bố rồi không vậy À, <laughs> có phải là tuyên bố thôi không Ờ Ờ Hãy mặc áo danh dự này vào đi à, Thương mày lắm đó <laughs> Mặc vô đi Ê vô đi cảm ơn cảm ơn ờ, cảm ơn cảm ơn à, cảm ơn cảm ơn cái gì cảm ơn ờ, cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cái gì à, nãy chú bự này cho anh ăn đó anh lùng à ăn đi mở cho tôi ra ông đã tu hết tiền rồi thì ông đã còn tiền trả cho chúng tôi nữa hay là chúng ta đi theo tính cờ bạc đi Thánh cờ bạc, thánh cờ bạc, thánh cờ bạc. I love you, I love you, I love you. Thank you, thank you. I love you, I love you. Yêu ơi, làm gì vậy? Mất điện rồi hả? Thả tôi ra đi, tôi sợ tội lắm. Bước ra đi. Anh là ai vậy? Sao mà có lòng tốt vậy? Trong đó nóng quá, làm cho tôi muốn chết luôn. Tôi là cảnh sát, tôi bắt anh hả À, thánh các bạn thánh các bạn ông thắng trận này á có cảm tưởng gì hả thánh các bạn ông thắng trận này à, trận này là đám cưới ờ à, phải rồi trận này có con hả ngày mai tôi làm đám cưới hôm qua con của tôi ra đời à, cháu à cháu à vị này lòng la treo là chủ nhiệm của tờ nhật báo thai apple đó ông ta muốn phỏng vấn cháu ông chủ của đội chó con phải đó ông ta rất là nể mặt đích thân đến đây đó vì sự yêu cầu của độc giả chưa có sự đồng ý của ông Chúng tôi đã điều tra được, ông cùng với cô Duyên Phận đã chung sống với nhau từ lâu và đã có được hai đứa con trai và một đứa con gái. Đồng thời giữa ông và ông Đạt Đen này cũng có sự quan hệ với nhau. Cho nên chúng tôi cho người về quê của ông để chụp hình má của anh và người tình của bà cách đây 14 năm về trước. Hai người đã âm thầm gian díu nhau và đem máu của ông ta đi thử nghiệm để coi anh có phải là con riêng của ông ta hay không. Anh có chịu nhận không? Nếu như anh không nhận thì cũng không sao cả. Chú ba! anh về rồi! Ha ha ha! Tính ra ông trời cũng không xử tệ với tôi lắm ha Má à, con về rồi à, à, à, à, à, à, à. Nào, các阿叔咧就帶上大可狗當口樹，掠鬼鑊之光。嚟嚟嚟，換翻面先。做咩阿叔？ 咩？系呢镬你蒙住块面，下镬上唔蒙面，咁我略够佢两镬咯。啊，点解唔系？今次唔蒙，下次蒙啫。下镬到我蒙面啊嘛，咁咪一人一镬咯。吹！对唔住啊，哥，未乜学噶。你嚟玩牌啊，定系玩蛇咧？喂，咁样吹起晒啲牌，咁叠啊叠啊叠啊，咁我真系着数晒嘅啫。嗱，我睇晒呢牌啦嗱，你咧就一只叠，我跟住一只烟，跟住你吸手咧就一只累，跟住我就一只烟，跟住你又一只三仔，咁我实喺嗰度晒你烂噶。假如你输咗系点咧，阿叔？ 吓啊！输咗我將只霹靂無敵威震四方絕代名牌樹 watch 送過俾你咯。啊！各位觀眾，仲係傾？扯都唔得嘅。唔係佢扭計啊嘛。好大喎！唔係佢攰啊。